này nó không có một cái giải nào cho tất cả anh em chơi Nhưng mà trong nhóm của mình cũng vẫn duy trì những giải cỏ cho tất cả anh em chơi luôn nha Thì anh em cũng biết đây cho anh em xem trong nhóm của mình những cái ngày mà không có bóng cũng vẫn duy trì những giải cỏ cho tất cả anh em chơi thì anh em thấy hồi qua những giải cỏ mà anh em trong nhóm đã húp full kèo luôn nha đây anh em thấy hồi qua cũng chơi giải cỏ này anh em giải cỏ này thì à, giải của kích tăng thì qua anh em húp được giải này nè đây đó xong à, tới cái trận của Indo Indo thì anh em cũng vẫn húp được cái mã kèo Indo là mình cho anh em đã trên và đã tài thì cái trận này qua Indo ăn với tỷ số là 3-1 anh em cũng húp nè giải nữ nè mình cho anh em nằm Paris Saint Germain được chấp 0,75 và anh em nằm thêm cái ma tài thì trận này nó hai điều thì trận này anh em hòa kèo nhưng mà tối qua anh em cũng vẫn lãi bọn nha thì à, đó anh em cũng không thấy trong cái nhóm mình không chỉ riêng những giải lớn cho tất cả anh em chơi những lúc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 Đó là cái trận giữa Chelsea và Aston Villa diễn ra vào lúc 23 giờ 30 ngày 1 tháng 4 thì hiện tại trên bảng xếp hạng ngoài hạng Anh thì anh em cũng đang thấy Chelsea đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 38 điểm sau 27 vòng đấu trong khi đó Aston Villa đang dí kém cạnh thằng uh, Arsenal thằng Chelsea chỉ có một đúng là tỷ số âm thôi anh em thì vẫn đang 38 điểm sau 27 vòng đấu thì um, do Chelsea nó đang dương bàn thắng mà bên phía Aston Villa đang âm bàn thắng thì cái trận này giống như giành vị trí hạng thứ 9 trên bảng xếp hạng vậy đó nè thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội cho tất cả anh em xem luôn thì anh em thấy Chelsea trong cái chuỗi 5 trận gần nhất á, thì Chelsea đang có các phong độ rất tốt trên mọi đấu trường luôn nha anh em thì um, được rồi, rồi Chelsea mới với loại ngược dòng à, trong khi đó ăn Dortmund với cái tỷ số là 2-0 thì Chelsea đang có một cái vé đi tiếp vào cái vòng trong của cúp C1 nữa đó anh em cũng thấy Chelsea đang có cái phong độ rất tốt trong những trận gần đây nhất nha còn bên phía Aston Villa thì anh em thấy Aston Villa trong năm trận gần nhất cũng ngang không có kém cạnh gì thằng Chelsea nha anh em thì trong năm trận gần nhất thì thằng Aston Villa cũng đã thắng hết 3 trận và để thua một trận và để hòa một trận trước West Ham thì anh em thấy thằng à, Aston Villa trong những trận gần đây nhất thì Aston Villa cũng đang có cái phong độ rất tốt nha thì mình sẽ tiến vào phần mà thành tích chơi trên sân nhà thì anh em thấy chơi trên sân nhà thì Chelsea um, trong năm trận gần nhất thì Chelsea đang thắng hai và để hòa hai và để thua một trận trước sau Southampton với cái tỷ số là 1-0 thì cái phong độ chơi trên sân nhà của thằng Chelsea cũng rất là tốt nha anh em còn thành tích mà chơi trên sân khách của thằng Aston Villa cũng cũng tự tựa như cái thằng Chelsea thì anh em thấy Aston Villa trong 4 trận gần nhất thì Aston Villa đang thắng 2 và để hòa 1 và để um, thua một trận trước Man City. Thì anh em thấy cái phong độ của hai thằng đang ngang bằng nhau. Thì anh em thấy trên bảng xếp hạng rồi hai thằng này nó cũng đang ngang cái vị trí với nhau luôn đó anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích đối đầu gần nhất của hai đội trong 4 trận gần nhất á. Thì anh em thấy thằng Chelsea chỉ có để thua trên cái chấm giao hữu trước cái thằng Aston Villa thôi còn trước đó dòng loại ngoại hạng Anh hay là à, cúp liên đoàn gì Chelsea toàn thắng thằng uh, Aston Villa với cái cách biệt từ hai bàn đổ lên nha anh em đây anh em thấy trong ba trận gần nhất đó, thì Chelsea thắng thằng Aston Villa với cái cách biệt là từ hai bàn đến ba bàn thì anh em thấy nếu mà trên đấu trường ngoại hạng Anh thì thằng Aston Villa nó không có tuổi gì với Chelsea luôn nha anh em thì à, nếu mà mình nhận định hơi sớm cho tất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 nhật cái kèo lên nhóm cho tất cả anh em để anh em có cái đội hình chính thức á, mình mới cập nhật cái kèo chính xác cho tất cả anh em còn cái này mình nhận định trước cho tất cả sơ lược về cái trận đấu này thôi anh em thì mình sẽ cho tất cả anh em nằm cái đội chủ nhà trước nha thì đội chủ nhà trận này anh em nếu mà nằm Chelsea thì cái tỷ lệ anh em húp rất là cao nhưng mà anh em nào đang chơi trang thì anh em có thể chờ cái mã kèo này nó tuột xuống còn 0.5 ra sang tầm 5 đến 10 phút mã kèo này nó sẽ tuột xuống 0.5 thì lúc đó anh em vào kèo nó sẽ lợi thế cho anh em hơn thì giống như nó ăn 1-0 hoặc 2-1 thì anh em có thể húp được trọn kèo còn mà anh em vào lúc 0.75 này anh em chỉ nếu mà nó ăn 1-0 hoặc 2-1 thì anh em chỉ ăn được nửa kèo thôi nha thì đó là cái phần phân tích của mình về cái trận đó cho tất cả anh em thì anh em thấy tại sao mình cho tất cả anh em nằm Chelsea trong trận này thì anh em thấy cái lượt trận này á, là hàng Chelsea gặp Aston Villa thì à, lợi thế cho thằng Chelsea được nằm đội chủ nhà và gặp cái đội bóng yếu hơn mình. Trận sau nữa thì Chelsea sẽ lập gặp Liverpool thì anh em thấy nếu mà gặp ông lớn ở ngoài hàng Anh tầm cỡ như Liverpool thì Chelsea khó có thể thắng được thì bởi vậy trận này Chelsea sẽ quyết tâm thắng lấy 3 điểm trận sau có thua Liverpool cũng chắc ăn nắm được um, 3 điểm của thằng Aston Villa nha anh em thì anh em thấy mình cho tất cả anh em nằm Chelsea là nó có một cái lý do của nó thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo nha anh em thì đây mình chốt kèo trận này cho tất cả anh em anh em cứ nằm thằng Chelsea chấp 0,75 như giống như mình đã phân tích cho tất cả anh em anh em có thể chờ mã kèo tuột xuống còn 0.5 thì anh em hãy vào kèo thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn nha còn hiệp 1 còn tài xỉu á 2.5 thì mình đã nói với anh em rồi anh em không có nên vào vội thì anh em chờ cái lúc mà mình cập nhật đội hình ờ, ra sân chính thức lên mình sẽ cập nhật cái kèo tài xỉu cho tất cả anh em hiện tại chưa có một cái đội hình chính thức thì mình chưa có cho tất cả anh em cái mã tài hay xỉu nha còn hiệp 1 thì anh em có thể nằm thằng Chelsea chấp 0,25 được nha 0,25 còn hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã tài góc mạnh tay cho mình chủ yếu là anh em nằm cái mã tài góc này nè nằm mạnh tay tài góc Chelsea cho mình nha thì giống như anh em cũng biết rồi anh em chơi kèo chính nhiều khi anh em à, lỗ lai đồ các kiểu khó ăn nhưng mà anh em chơi kèo phụ giống như góc thẻ thì tỷ lệ anh em hấp rất là cao nha thì mình cho các tất cả anh em kèo phụ bữa giờ chưa có gãi mã kèo nào nha thì bởi vậy anh em chơi kèo phụ nhiều khi nó lại dễ ăn hơn kèo chính nha thì cái đó là cái phần chốt kèo của mình trong cái trận Chelsea và Aston Villa nếu mà anh em nào á muốn vào nhóm của mình để chơi được nhiều mã kèo hơn nữa chứ không phải chỉ riêng mã kèo ngoại hàng Anh và mấy cái mã kèo lớn đó anh em mình có nhận định giải cỏ cho tất cả anh em nữa thì giống như cái giải nào mà nhận định cho tất cả anh em anh em kiếm được lợi nhuận thì mình nhận định cho tất cả anh em để anh em đầu tư hết mình cũng trông cho tất cả anh em đầu tư có lợi nhuận chứ mình đâu phải muốn anh em đầu tư thua đâu thì bởi vậy mình phải xem xét kỹ lưỡng những cái trận đấu nào mà tỷ lệ anh em có thể ăn xác suất rất là cao thì mình mới đưa kèo đó lên nhóm cho tất cả anh em thì bởi vậy anh em muốn mà chơi hiệu quả nhất á, thì anh em cứ vào nhóm à, trong nhóm của mình thì không thu bất cứ một đồng lộc đồng phí nào của anh em anh em vào thì anh em phải đặc biệt là anh em phải biết quy lực của cái nhóm mình là anh em phải đăng ký một cái trang để anh em mới vượt vào nhóm anh em chơi tại vì mình cho kèo tất cả anh em kèo chính kèo phụ nhiều khi mình báo rung báo đồ anh em phải có trang anh em mới chơi được còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh trước trận đấu được một tiếng hai tiếng nhiều khi nhiều khi à, anh em đá xong anh em ngồi anh em không có thể giống như xả kèo được nè anh, anh em không thể xoay sở được nha giống như anh em chơi trong trang anh em có thể gồng mã kèo tuột anh em vào anh em chơi thì tỷ lệ anh em húp nó sẽ cao hơn còn ở ngoài anh em nhiều khi bị kê kèo lên cao thêm nữa mà ăn lại um, thấp nữa thì đó là đó là bất lợi cho anh em thì bởi giờ mình mới phiên anh em vào nhóm của mình mình tạo ra một cái quy định là để giúp anh em có một cái lợi thế để anh em kiếm một cái lợi nhuận tốt nhất cho anh em thôi chứ không phải là tạo trang mình chả có được ăn đồng bạc nào trong tiền trang hết anh em khỏi bằng phải lo vấn đề đó nha thì mình muốn tốt cho anh em mình mới um, hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang để anh em chơi một cách đầu tư kèo nó hiệu quả nhất thôi thì anh em nào mà quan tâm về cái vấn đề đó muốn vào chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm mình chơi luôn nha thì đến đây mình đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận của chè xanh và Aston Villa thì anh em